Các bạn thân mến, trên trang chia sẻ video lớn xã hội Trung Quốc vừa qua, đã đăng tải đoạn nội dung nói rằng, người Việt Nam có thái độ rất rõ ràng với người nước ngoài, trong bối cảnh giáo dục khác nhau, những người có kinh nghiệm sống khác nhau thường có quan điểm khác nhau, đặc biệt cách đối xử với người Trung Quốc. Người Việt Nam có thực sự ghét người Trung Quốc? Trung Quốc là một quốc gia có chủ quyền thuộc khu vực Đông Á. Đây là quốc gia đông dân nhất trên thế giới với dân số ước tính đạt khoảng 1,405 tỷ người, Trung Quốc cũng là một quốc gia đơn đảng do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền, chính phủ trung ương đặt tại thủ đô Bắc Kinh. Báo cáo của chính phủ Trung Quốc dự báo tranh chấp thương mại giữa nước này và Mỹ sẽ căng thẳng trong vòng 5 năm nữa. Không loại trừ Mỹ sẽ làm mọi cách có thể để kiềm chế Trung Quốc. Báo cáo khẳng định Trung Quốc tự tin vượt Mỹ thành nền kinh tế số một thế giới vào năm 2032. Một cuộc khảo sát mới nhất của Pew Research Center cho thấy ngày nay, đa số dân chúng các quốc gia hàng đầu thế giới được khảo sát đều không có thiện cảm về Trung Quốc. Úc, Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Canada, những cách nhìn tiêu cực đã đạt tỷ lệ cao bắt đầu nghiên cứu về quan điểm này. Dựa theo biểu đồ tổng hợp được, có thể thấy giai đoạn Trung Quốc bị căm ghét mạnh bùng nổ là khoảng thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm quyền. Đối với một số quốc gia gồm Úc, Anh, Thụy Điển, Canada thì đường đi của biểu đồ gần như thẳng đứng. Quốc gia ghét Trung Quốc nhất là Nhật Bản 86%, cũng theo nghiên cứu này của Pew, 61% người dân trên 14 quốc gia được khảo sát cho rằng Trung Quốc đã làm không tốt trong việc xử lý bùng phát dịch. Bên cạnh đó, sự bất tín nhiệm đối với Tập Cận Bình cũng tăng lên. Trung bình 78% nói rằng họ không quá tin tưởng hoặc không tin tưởng vào việc ông ta làm điều đúng đắn liên quan đến các vấn đề thế giới, bao gồm ít nhất 7 trên 10 ở mọi quốc gia được khảo sát. Đáng chú ý là, quan điểm đối với Trung Quốc trong lòng giới trẻ cũng đang có xu hướng chuyển dịch nhanh chóng theo hướng tiêu cực. Thông thường, những người lớn tuổi có xu hướng không thuận mắt với Trung Quốc hơn những người trẻ tuổi. Ví dụ, Úc, 68% những người dưới 30 tuổi có cái nhìn không thuận lợi về Trung Quốc, so với 86% những người từ 50 tuổi trở lên. Đây cũng là năm đầu tiên phần lớn thanh niên Úc có cái nhìn không thuận lợi về Trung Quốc. Vào năm 2019, 45% những người dưới 30 tuổi báo cáo như vậy. Tương tự như ở Mỹ, năm 2020 là năm đầu tiên hơn một nửa số thanh niên Mỹ bày tỏ quan điểm tiêu cực đối với Trung Quốc giáo dục dường như là chỉ đóng một vai trò nhỏ trong đánh giá của mọi người về Trung Quốc. Tại mỗi quốc gia trong số 14 quốc gia được khảo sát, những người có trình độ sau trung học trở lên đều có quan điểm không thuận lợi về Trung Quốc như những người có trình độ học vấn thấp hơn. Nam giới và phụ nữ cũng có quan điểm không thuận lợi về Trung Quốc ở hầu hết các quốc gia được khảo sát. Chủ đề video người Việt Nam có thực sự ghét người Trung Quốc đã thu hút được nhiều bình luận và ý kiến của cư dân mạng Trung Quốc. Có rất nhiều bình luận cho rằng phần lớn người dân Việt Nam vẫn thân Trung Quốc, nếu không thì làm sao nhiều người học tiếng Trung, xem phim truyền hình Trung Quốc, thậm chí lấy chồng Trung Quốc. Nhiều bình luận tỏ ra khẳng định rằng người Nhật chỉ ghét người Trung Quốc, còn người Việt Nam thì cực kỳ ghét. Mở đầu phần bình luận, thái độ thù hận của tầng lớp thượng lưu Việt Nam luôn tốt hơn thái độ su nịnh của giới thượng lưu ở một quốc gia nào đó. Việt Nam có chủ trương với anh em Đông Nam Á cứng rắn và mềm dẻo, đối mặt với người Đông Á châu Âu và Mỹ Việt Nam cẩn thận sợ đắc tội bọn họ. Một đất nước như vậy chỉ có thể tồn tại trong khe nứt, sẽ không bao giờ có ngày trỗi dậy được. Trước đây, Việt Nam là chư hầu của Trung Quốc quyền lực, làm hoàng đế cho các nước láng giềng nên truyền thống phong kiến lâu đời này đã được kế thừa. Đây không phải là trường hợp của hầu hết các quốc gia. Bản chất con người là không thích người nghèo và yêu người giàu, theo quan điểm của chúng tôi, Nhật Bản và Hàn Quốc đã là những quốc gia tốt, nhưng theo quan điểm riêng của họ, châu Âu và Mỹ là quốc gia tốt hơn. Điều này là do hình ảnh châu Âu và Hoa Kỳ đã tràn lan khắp thế giới trong hàng trăm nhiều năm, vì vậy mà các nước phát triển ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn phải nề phục châu Âu và châu Mỹ. Chỉ khi châu Á nói chung vượt qua châu Âu và Hoa Kỳ, nó mới có thể từ từ thay đổi, nhưng điều này thật khó khăn. Vậy Nhật Bản xếp đầu tiên sau đó là Hàn Quốc và Việt Nam, Người Nhật rất đạo đức giả, bề ngoài tỏ ra rất kính trọng bạn, thực ra lại đâm dao sau lưng. Trung Quốc không được tin tưởng Nhật Bản, nếu chúng ta tin tưởng Nhật Bản thì nhất định sẽ đến xâm lược Trung Quốc khi họ nắm bắt được cơ hội. Một sự kiện không thể tránh khỏi. Người Việt Nam là người Đông Nam Á, họ chen vào vòng văn hóa Đông Á để họ cướp hán phục và văn hóa Trung Quốc. Văn hóa đại chúng Việt Nam theo xu hướng của Hàn Quốc, đúng như vậy, ở Đông Nam Á, họ chưa vượt qua được Thái Lan, Sau 2 năm học tập tại Hoa Kỳ, tôi cảm thấy rằng sức mạnh của một quốc gia có thể được xác định trực tiếp công dân quốc tế. Trong những năm gần đây, người Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Nam Á đã tiếp xúc nhiều với Trung Quốc. Việt Nam cởi mở hơn nhiều so với Trung Quốc. Theo quan sát của tôi, các cô gái Việt Nam thân thiện và nhiệt tình hơn với người Trung Quốc, trong khi đàn ông Việt Nam tỏ ra khó chịu với người Trung Quốc hơn. Thật vậy, tôi đã rất khó chịu với rất nhiều con khỉ Việt Nam trên YouTube và chỉ có một người Việt Nam lên tiếng bênh vực tôi và khiến những con khỉ đó khó chịu. Kết quả là sau này, tôi phát hiện ra rằng người Việt Nam đã giúp đỡ tôi vẫn là một phụ nữ Việt Nam. Bạn có thể đăng một số bài của Indonesia và Malaysia được không? Tôi đặc biệt không thích các đồng đội Việt Nam khi chơi game. Malaysia thì giống với Trung Quốc. Kể cho tôi nghe về Malaysia đi. Nhìn lại lịch sử và xem trận phản công tự vệ trước Việt Nam diễn ra như thế nào, bạn sẽ biết. Phần lớn người dân Việt Nam vẫn thân Trung Quốc, nếu không thì làm sao nhiều người học tiếng Trung, xem phim truyền hình Trung Quốc, thậm chí lấy chồng Trung Quốc. Có nhiều người xem anime Nhật Bản, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ ghét Nhật Bản. Tôi cảm thấy người Việt Nam vui vẻ hơn người Nhật, Người Việt Nam không chống Trung Quốc như Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc đảo khép kín và cảm thấy hài lòng về bản thân. Đúng vậy, người Nhật, nếu không quan sát kỹ, bạn sẽ không yên tâm về thái độ chân thành của anh ta. Tôi mới đến Việt Nam một lần, và tôi cảm thấy dễ kết bạn hơn người Nhật. Lâu lắm rồi, khi tôi 11 hoặc 12 tuổi, tôi đi du lịch Việt Nam với bố mẹ. Khi máy bay hạ cánh, ho ra suốt và rồi cảnh sát hay nhân viên đã giúp lấy một hộp thuốc. Cảm ơn rất nhiều. Có rất nhiều người nhiệt tình. Không có vấn đề gì nếu bạn không thích Trung Quốc, Trung Quốc chưa bao giờ được người ngoài thích, nhưng để cho người nước ngoài sợ hãi. Nếu có một sự lựa chọn, chúng tôi sẽ làm cho họ tôn trọng và yêu thương, cho họ một số tiền nhỏ và một chút công nghệ, chẳng hạn như kim chi và han phu, công nghệ kiến trúc cổ đại, để họ biết ơn và tôn trọng chúng tôi. Nhưng chúng tôi không có sự lựa chọn, bởi vì chúng tôi không còn là các nhà quản lý Đông Á, không phải các nhà quản lý thế giới, thái độ của họ đối với chúng tôi cơ bản là thái độ của người Mỹ đối với chúng tôi. Người Nhật chỉ ghét người Trung Quốc, còn người Việt Nam thì cực kỳ ghét. Không có sự khác biệt. Ai cũng là người Việt Nam, đừng ghét nhau. <laughs> và có rất nhiều bình luận đáng chú ý khác của dân mạng Trung Quốc. Theo như quan sát các bình luận của dân mạng Trung Quốc, thì các bạn thấy thích hay ghét cũng không ảnh hưởng gì, vì Trung Quốc không hề bị ảnh hưởng do thông tin truyền thông luôn độc lập trên thế giới. Các bạn thân mến video của mình đến đây là kết thúc, nhớ nhấn like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.